Như quý vị thấy hiện nay ờ, trước mặt ban thần tài của Phong Thủy Nguyên đang hướng dẫn quý vị và các bạn đó là cặp tỳ hưu lam ngọc chiêu tài mà chúng ta sẽ đặt phía trước của ban thần tài như thế này. Ờ, chúng ta biết rằng là câu chuyện của tỳ hưu đó là một trong 9 người con của Long Vương và tỳ hưu là người con thứ 9. Đối với tỳ hưu thì lại mang một cái dáng dấp rất là đặc biệt bởi đây là linh vật quy tụ nhiều cái hình dáng của nhiều loại linh thú khác nhau. Ví dụ như đầu là của kỳ lân, rồi là mình là mình của sư tử, Ờ, mang móng vuốt của loài rồng rồi là mang những cái tính linh của rất nhiều các cái loại linh thú khác nhau nữa với cái công hiệu đó là tịch tà và hóa sát cũng như chiêu tài bởi vì tỳ hưu lại có một cái tích nữa đó là chỉ biết ăn vào vàng bạc châu báu và không có nhả ra vì không hậu môn do vậy rằng là nói đến chiêu tài trong ờ, phong thủy thì chúng ta không thể nhắc đến đó là tỳ hưu và đối với tỳ hưu tại phong thủy thái nguyên thì phong thủy nguyên có đi vào hướng dẫn sử dụng quý vị và các bạn cặp tỳ hưu lam ngọc Tại sao này là cặp tí hưu lam ngọc? Bởi đây là cặp tí hưu mà được chế tác rất là công phu với cái chất liệu là đồng vàng tượng phẩm và sau đó được phủ một cái lớp uh, sơn men uh, giả cổ màu lam ngọc ở phía bên ngoài tức là màu xanh ở đây đó là màu xanh vừa của hành mộc và màu xanh của hành thủy do vậy rằng là nó mang những cái ý nghĩa rất đặc biệt bởi vì rằng là trong cái ờ, ngũ hành chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ thì trong ngũ đức thì chúng ta có nhân lý nghĩa trí tín thì đối với màu của cục thủy mộc thì nó mang cái yếu tố của uh, sự ờ, nhân nghĩa và cái yếu tố về trí tuệ thì đây là cái uh, linh vật mà mang lại cái uh, rất nhiều những cái ý nghĩa tốt lành mà gia chủ cần phải sử dụng đến thì đối với cặp tỳ hưu thì chúng ta sẽ đặt ở phía trước của ban thần tài và nên rằng là chúng ta sẽ có một chiếc đôn để mà kê linh vật lên trên để tránh việc linh vật đặt phía bên dưới thì dễ bị bụi bẩn cũng như là không tạo được cái thế vững cho linh vật thì đối với việc chúng ta sẽ sử dụng một chiếc đôn gỗ thì cái việc này chúng ta hoàn toàn nên mua tại các cửa đồ thờ cúng rất là dễ thì ờ, chúng ta căn cứ theo kích thước của chiều dài của tỳ hưu để chúng ta mua chiếc đôn sao cho phù hợp và đối với lại tỳ hưu á, thì chúng ta sẽ có ờ, cách mà tỳ hưu đứng sẽ bao gồm có chân trước và chân sau thì khi mà chúng ta đặt để tỳ hưu xuống dưới ban thần tài thì chúng ta chú ý rằng là cái phía chân sau của tỳ hưu tức là chân lui về thì chúng ta sẽ đặt sát với lại cái phần mép của ban thần tài tức là hai chân lui về sẽ ôm vào ban thần tài một cách chắc chắn hơn do vậy rằng là sẽ tạo ra một cái thế đó là vững chãi cũng như là thị uy được những cái tà mang ngã quỷ đến với ngôi nhà và cửa hàng kinh doanh của các quý vị và các bạn hoặc là đối với ờ, trong ờ, khu vực huyền quan của ngôi nhà quý vị tức là cái phần bước đệm khi bước vào một ngôi nhà đặc biệt đối với ngôi nhà thổ cư những ngôi nhà mà có mặt tiền lớn thì trong cái phương án thiết kế thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là hai phần tủ trang trí ở hai phía hai bên khi mà ở phía trong nhà bước ra thì đây chính là cái phần tạo ra khu vực huyền quan của ngôi nhà đó thì thường là đối với ngôi nhà mà có hai cái phần tủ trang trí ở hai bên ở chỗ cửa như này thì phong thủy tây nguyên có đưa vào phương án sử dụng đó sử dụng một cặp tí lam ngọc chúng ta sẽ đặt ở hai bên để mang cái yếu tố đó là hóa giải tiểu nhân quý phá cũng như mang lại cái điều cát lành nhất đối với ngôi nhà hoặc trong cái trường hợp đó chúng ta sẽ tạo ra một cái thế đó là thế uh, uh, tỳ hưu chiêu tài bằng cách là chúng ta sẽ đặt hai cặp tì hưu này bằng cách quay đầu vào nhau và phía giữa sẽ đặt một quả cầu đá thạch anh hồng và cầu đá thạch anh trắng thì nó sẽ mang lại công dụng chiêu tài rất là tốt trong phong thủy. Đối với việc chúng ta đặt đẻ trên ban đơn tài thì phong thủy Nguyên có hướng dẫn quý vị và các bạn cách mà chúng ta sẽ đặt đẻ ban đơn tài theo cách như vậy. Thì nó sẽ phát huy một cách công hiệu tối đa cho ban đơn tài các bạn tài lộc. Thì chúng ta cũng chú ý rằng là trong cái phương án mà phong thủy Nguyên có hướng dẫn đến các quý vị và bạn luôn đi kèm với lại là hướng dẫn cách đặt để vật phẩm phong thủy. Một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, được tổ chức duy nhất một lần trong năm. Khóa học Kích tây Lộc 2021 liên hệ ngay 1900 2292. Thì đối với việc chúng ta chú ý rằng là khi mà sử dụng linh vật, vật phẩm phong thủy đặt đẻ thì chúng ta luôn cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc đó là vật phẩm phải được bao sái và tẩy uế, cái thứ hai là phải được nạp cốt, thứ ba là được khai quang điểm nhãn chỉ chú, thứ tư là được chọn vị trí đặt đẻ, thứ năm là chọn lựa chọn thời điểm đặt đẻ, thứ sáu là gia chủ thực hiện nghi thức đặt đẻ Và đặc biệt là với phong thủy giáng viên và các vật phẩm tại phong thủy giáng viên thì năm cái nguyên tắc đầu tiên đó là bao sấy tẩy uế này, nạp cốt, khai quang điểm nhãn chỉ chú, tư vấn về cái vị trí an vị vật phẩm và năm tháng ngày giờ để ăn vị vật phẩm thì luôn được phong thủy nguyên hướng dẫn và đi kèm với lại quá trình và tính vật phẩm. Và gia chủ khi nhận được chúng ta sẽ thực hiện bước thứ sáu đó là làm kinh nghi thức đặt đề. Và trong ngày hôm nay thì phong thủy nguyên cũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái uh, cách mà chúng ta thực hiện uh, an vị linh vật tỳ hưu như sau. Đối với à, linh vật tỳ hưu thì vào cái năm tháng ngày giờ tốt mà phong thủy đã Tam Nguyên đã xem cho quý vị thì chúng ta sẽ uh, thực hiện cái việc đó rửa chân tay sạch sẽ này và xin phép tại ban thờ của thần linh hoặc gia tiên nhà mình này thì, thì quý vị hoàn toàn có thể xin theo khấn nôm tức là uh, xin thành tâm của mình ạ và sau đó chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau đối với cái vị trí đặt uh, tỳ hưu thì chúng ta uh, sẽ tiến hành là an vị tại hai cái vị trí mà phong thủy nguyên có hướng dẫn quý vị rồi đúng không ạ còn dĩ nhiên mà khi chúng ta tiến hành thỉnh về thì nó chưa nằm vị trí này thì nó vẫn là cái công đoạn mà chúng ta tiến hành để chuẩn bị linh vật thôi thì nó sẽ nằm ở phía bên ngoài và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là an vị linh vật vào cái vị trí đúng không ạ thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau tại cái vị trí mà chúng ta ăn lại vị linh vật tỳ hưu thì chúng ta cũng tiến hành lau sạch sẽ rồi đúng không ạ và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện uh, các bước hiện như sau bước thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng chiếc bàn tay của chúng ta chúng ta sẽ vỗ vào cái vị trí ăn vị ba cái và mỗi một lần vỗ như thế chúng ta sẽ đọc ba câu đó là án lam án lam án lam đây là câu chú gọi trong thần chú đạo gia để tăng cái linh lực uh, an vị và chiêu tài cho linh vật chúng ta sẽ vỗ xuống đọc 3 lần ạ án lam án lam án lam và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành an vị vật phẩm vào vị trí bằng cách là đặt chữ đôn và đặt linh vật lên đúng không ạ đặt linh vật sang hai bên ở vị trí cân đối rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện bước tiếp theo đó là câu ờ, chú chiêu tài chú an vị mà phong thủy nguyên có hướng dẫn được in rất kỹ ở trong cái hướng dẫn đặt để vật phẩm phong thủy như thế này chúng ta sẽ tiến hành bắt quyết theo lối cắt từng quyết như vậy và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là chỉ vào vật phẩm và đặt đọc câu thần chú mà trong đấy đã in rõ đúng không ạ là thiên linh linh địa linh linh vạn vật tương sinh diêu pháp bảo tín chủ con hôm nay là ngày ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm bao nhiêu thì quý vị tiến hành nêu ra theo cái năm tháng ngày giờ mà phong thủy nguyên đã xem cho nhé tên con là chính là con chính là tên của chúng ta ấy cư ngụ tại nhà chúng ta ở đâu hoặc là tên công ty ở đâu à, con xin phép được đặt pháp bảo tỳ hưu làm ngọc à, hay là tỳ hưu chưa tài chúng ta nêu cái tên vật phẩm ấy ra xin chư vị tôn thần gia hộ để phát bảo phát huy công năng và chúng ta vừa đọc thì chúng ta sẽ tiến hành là tay bắt quyết chúng ta sẽ trỏ vật phẩm và tập trung tuyệt đối vào linh vật mà chúng ta đang ăn vị để mang lại cái linh lực một cách tốt nhất cũng như là thể hiện hết cái tâm trí và năng lượng của chúng ta truyền vào vật phẩm thì đấy là cái cách mà gia chủ tiến hành thực hiện nghi thức và sau khi mà chúng ta tiến hành đọc xong câu chú và bắt quyết xong thì đã hoàn thành xong bước đọc chú rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bàn tay chúng ta sẽ vỗ xuống một lần nữa và chúng ta sẽ đọc câu cuối cùng đó là chữ án tức là an vị tại vị trí đó và chốt chắc chắn là chữ án chúng ta sẽ an vị linh vật xong rồi và như vậy rằng là cái ờ, vật phẩm đã được an vị một cách chắc chắn thì đó chính là cái nghi thức mà chúng ta sẽ thực hiện do vậy rằng là ngoài cái việc nắm bắt đúng cái nguyên liệu cũng như là câu chuyện vật phẩm cũng như là thỉnh vật phẩm đúng nơi đúng chỗ và an vị đúng năm tháng ngày giờ thì cái việc thực hiện nghi thức thì chúng ta cần phải làm sao cho nó đúng các bước thì vật phẩm sẽ phát huy công hiệu một cách tối đa và trên đây là video mà Đức Trung có hướng dẫn đến quý vị và các bạn cách mà chúng ta hiểu thêm về vật phẩm kỳ hưu chiêu tài và cũng như là cách ăn vị vật phẩm phong thủy như thế nào sao cho chính xác theo nghi thức của đạo gia để gia tăng thêm công hiệu của vật phẩm. Mọi câu hỏi thắc mắc của quý vị và các bạn về tỳ hưu chiêu tài cũng như là các bước thực hiện, quý vị cũng có thể comment xuống dưới phần bình luận Ờ, hoặc là gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn của Thầy Nguyên hướng dẫn quý vị một cách chi tiết. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để đội ngũ trực ờ, tiếp sẽ hướng dẫn quý vị tại văn phòng cũng như là ờ, tìm hiểu thêm về vật phẩm, trải nghiệm vật phẩm một cách trực tiếp cũng như là có cơ hội thỉnh nghe vật phẩm tại văn phòng để có những cái phần hướng dẫn chi tiết hơn. mọi cái câu hỏi quý vị hãy trao đổi thoải mái với Phong thủy Thái Nguyên để chúng tôi được tận tâm hướng dẫn quý vị và các bạn